Rồi hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng à, tất cả các bạn đang đến với channel của Đình Hào Vlog. Đấy và tiếp theo trong video ngày hôm nay thì Đình Hào sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách xác minh hai bước tài khoản YouTube rất là đơn giản. Đấy thì vì sao các bạn cần phải xác minh hai bước các bạn? Đấy thì khi các bạn à, xác minh hai bước thì các bạn sẽ được đăng tải video dài trên 15 phút và các bạn sẽ được thay đổi hình ảnh thu nhỏ tùy chỉnh. Đấy ví dụ nó sẽ như thế này này các bạn. Đấy, Đấy, giống như hình ảnh thu nhỏ đây của mình Đấy khi mà các bạn quan sát minh hai bước thì nó sẽ hiển thị ra ba cái hình ảnh thu nhỏ như thế này mà YouTube họ đề xuất đấy thì các bạn chỉ được đăng ba ảnh này thôi đấy và khi các bạn xác minh hai bước thì các bạn sẽ được thay đổi ảnh thu nhỏ tùy chỉnh đấy như thế này đấy và cái tiếp theo nữa khi các bạn xác minh hai bước thì các bạn sẽ được à, phát trực tiếp đấy rất là tuyệt vời đấy ví dụ như à, YouTube họ quy định đó là khi các bạn đạt được 1.000 người đăng ký thì các bạn có thể được phát trực tiếp Đấy, chứ nhưng mà khi các bạn được 1.000 người đăng ký nhưng các bạn không xác minh hai bước thì các bạn vẫn không được phát trực tiếp đấy đấy và ngoài ra các bạn có thể được khiếu nại bản quyền thông qua content ID đấy thì khi các bạn xác minh hai bước thì ở YouTube nó sẽ có một cái công cụ đó là content ID YouTube Đấy, khi một ai đó lấy à, video của các bạn à, ăn cắp bản quyền của các bạn thì các bạn có thể à, có cái tính năng Content ID này với điều kiện là các bạn cần phải xác minh hai bước. Đấy, cái à, tính năng này rất là tuyệt vời luôn nha các bạn. Đấy, và ngoài ra nếu như các bạn có kiếm tiền với YouTube thì các bạn cũng cần xác minh hai bước thì các bạn mới được bật kiếm tiền. Ví dụ như kênh này. Đấy, thì đây là cái kênh của à, thằng em mình. Đấy, hiện tại là chỉ còn à, hai bước nữa thôi đấy 4.000 giờ xem đấy, hiện tại là có 3.800 giờ xem rồi này và tiếp theo đó nữa là xác minh hai bước đấy thì hiện tại ở đây kênh này có hai tiêu chuẩn của YouTube đó là không cảnh cáo vi phạm nguyên tắc cộng đồng và trên 1.000 người đăng ký đấy và ở đây à, thiếu thêm hai bước nữa đó là xác minh hai bước nè và đạt 4.000 giờ xem đấy và khi các bạn muốn kiếm tiền với YouTube thì các bạn cần phải xác minh hai bước thì các bạn mới được bật kiếm tiền trên YouTube nha các bạn Đấy, và ngoài ra rất là nhiều, rất là nhiều tính năng và công dụng khác khi các bạn à, xác minh hai bước. Đấy, và bây giờ thì mình à, sẽ hướng dẫn trực tiếp cho các bạn luôn. Đấy, thì bây giờ mình à, sẽ ví dụ cho các bạn xem một kênh khi đã xác minh hai bước nó sẽ như thế nào. Đấy, và bây giờ mình sẽ đăng xuất cái kênh này ra nè và mình chọn tới một cái kênh đã xác minh hai bước. Rồi, mình sẽ đăng nhập vào tài khoản này nha. Đấy thì khi à, các bạn xác minh hai bước thì nó sẽ hiển thị ra như thế này và cái cách thức xác minh hai bước nó rất là nhiều. Ví dụ như các bạn sẽ liên kết à, với điện thoại của các bạn, đó là bấm vào chữ có ở trên đây. Đấy nó có ở đây nó hiển thị ra chữ có này. Đấy và khi các bạn liên kết với điện thoại của mình thì nó sẽ à, hiển thị ra một cái danh mục kiểu như thế này Đấy và ngay tại đây các bạn chỉ cần bấm vào vâng đúng là tôi thì nó sẽ à, đăng nhập vào tài khoản này. Đấy thì bây giờ mình sẽ bấm vào xác nhận nè. Đấy và khi chúng ta bấm vào xác nhận thì chúng ta sẽ được đăng nhập như thế này nha các bạn. Và cái cách thức à, xác minh hai bước có rất là nhiều các bạn. Có thể là bây giờ mình sẽ à, sử dụng một tài khoản khác nữa nè. Đấy ở đây nó cũng à, hiển thị ra chữ có này nhưng mà ở phía bên dưới nó có thêm một cái khách khác nữa đó là thử cách khác này các bạn đấy thì ở đây đó là nhấn vào có trên điện thoại hoặc là máy tính bảng này đấy và sau đó là xác minh à, nhập mã xác minh qua số điện thoại đấy có rất là nhiều bao gồm đó là qua email số điện thoại và liên kết với điện thoại đấy, rất là nhiều cách đấy, thì ở đây mình sẽ sử dụng qua số điện thoại nè đấy thì khi các bạn liên kết với một số điện thoại mà các bạn đăng ký à, thì nó sẽ gửi về cho các bạn một cái à, mã bao gồm mã sóc chữ số đấy thì bây giờ mình sẽ bấm vào nè 359064 nè đấy, và sau đó là mình bấm vào tiếp theo đấy và như vậy là chúng ta đã đăng nhập thành công đấy và bây giờ thì làm như thế nào và làm sao để các bạn có thể được xác minh hai bước đấy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn nha đấy ở ngay tại đây các bạn à, đăng nhập vào cái kênh của mình này sau đó các bạn nhấn vào biểu tượng ảnh đại diện sau đó các bạn bấm cho mình vào YouTube Studio đấy ở đây thì có rất là nhiều cách để các bạn có thể xác minh đấy, thì nhưng mà ở đây thì mình à, sẽ hướng dẫn các bạn đó là bấm vào cái biểu tượng hình chữ S ngay đây là cái danh mục kiếm tiền đó các bạn à, tích vào cho mình rồi tiếp theo ở đây nó sẽ hiển thị ra bốn cái bảng như hồi nãy mình à, có giới thiệu cho các bạn ngay tại đây nó có một cái danh mục đó là xác minh hai bước này Đấy, các bạn bấm cho mình vào đó là bật ngay Đấy, ở đây YouTube họ thông báo nè Bật tính năng xác minh hai bước Đấy, bạn sẽ được chuyển hướng tới phần bảo mật trong tài khoản Google để xác minh hai bước Đấy, thì ở ngay tại đây các bạn bấm cho mình vào tiếp tục nè Rồi, tiếp theo các bạn bấm cho mình vào đó là tiếp theo nè Đấy, ở đây nó sẽ hiển thị ra một cái danh mục đó là xác minh hai bước Đấy, thì ở đây nó sẽ hiển thị đó là sử dụng số điện thoại của bạn để làm bước thứ hai để đăng nhập đấy thì ở ngay tại đây à, các bạn à, bấm cho mình vào đó là tiếp theo nè rồi tiếp theo đây nữa đó là à, xác minh hai bước qua số điện thoại của các bạn đã có nghĩa là thêm một bước xác minh nữa đó các bạn đấy ngay tại đây đấy hãy thêm một tùy chọn dự phòng ở ngay tại đây các bạn bấm vào cái số điện thoại của các bạn nha đấy thì ở phía bên dưới đây đó là cái cách nhận mã của các bạn đó là tin nhắn văn bản hoặc là cuộc gọi điện thoại thì ở đây mình sẽ chọn đó là tin nhắn văn bản và sau đó mình à, bấm vào gửi nè đấy thì ở đây à, Google họ sẽ gửi qua cho các bạn một cái mã đấy rất là nhanh luôn nha các bạn 985423 nè rồi sau đó các bạn bấm cho mình vào đó là tiếp theo đấy đang xác thực mã pin này các bạn rồi bước tiếp theo ở đây là Google họ hiển thị ra cho các bạn một cái danh mục đó là bạch thì ngay tại đây rất đơn giản thôi đấy, các bạn bấm cho mình vào cái nút bạch ở ngay đây đấy đang bạch xác minh hai bước cho các bạn rất là đơn giản luôn Ok và sau khi các bạn đã xác minh hai bước thành công thì ngay tại đây đấy các bạn có thể thấy xác minh hai bước đang bạch rất là tuyệt vời và ở ngay tại đây à, kênh của em mình nó chỉ còn khoảng tầm à, à hơn 100 à, giờ xem nữa thôi là có thể được bạch kiếm tiền Đấy, thì ở ngay tại đây bao gồm 3 bước đó là trên 1.000 người đăng ký xác minh hai bước và không có vi phạm nguyên tắc cộng đồng Đấy, và hiện tại đây là đã được 3.883 giờ xem rồi Đấy, thì chỉ còn khoảng tầm vài trăm hơn 100 giờ xem nữa thôi là có thể được bạch kiếm tiền rất là tuyệt vời cái cách à, xác minh hai bước nó chỉ đơn giản như vậy thôi các bạn Đấy, và cái cách thức để các bạn có thể xác minh hai bước thì rất là nhiều bước các bạn có thể là vào danh mục kiếm tiền này hoặc là các bạn có thể vào Google để các bạn xác minh hai bước vẫn được Đấy và sau này các bạn có thể là thay đổi cách thức xác minh hai bước vẫn được, có thể là qua số điện thoại, qua email hoặc là nhấn vào chữ có ở trên điện thoại. À, rất là đơn giản luôn các bạn đấy thì à, ở đây mình cũng xin à, giới thiệu về cái kênh của mình một tí đấy thì ở trên kênh của mình à, có làm rất là nhiều video thì ở ngay tại đây các bạn có thể vào à, cái danh sách phát này có rất là nhiều danh mục để các bạn tìm hiểu đấy thủ thuật trên Facebook kiếm tiền trên Facebook hoặc là kiếm tiền ở trên asset trade à, rất là nhiều đấy thì ở đây các bạn có thể lên để tham khảo đấy rất là tuyệt vời nha các bạn thì các bạn có thắc mắc thì các bạn có thể là comment ở phía bên dưới hoặc là các bạn có thể liên hệ Hào qua email hoặc là Facebook. Đấy thì Định Hào sẽ hướng dẫn cụ thể hơn cho các bạn. Đấy nếu như những video của mình mang lại hữu ích cho các bạn thì các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho Định Hào hoặc là donate. Đấy một lần nữa cũng xin à, chân thành cảm ơn các bạn đã xem à, video và chúc cho tất cả các bạn là một ngày mới làm việc tràn đầy năng lượng và gặp nhiều may mắn. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần tới nha.